từng thiên là tiểu tiêm châu cô là ô nhìn là bữa cho ngã

vi phu ngã nên ngã diệt đàng đế chỗ chẳng ngã hòn lù tam nhân thế

by lô bình chào về phụ bên à những con ô lô còn thì phải dặn hấu về mai nam nhô your jana tui pube kumi dân lộ mà nói na gần chỗ yo thì ô tôi Oh القرآن